về cái vận hành và trang bị an toàn cái này là một cái phần mà mà mình nghĩ là phải chia sẻ khá kỹ một chút đúng bởi rồi, vì rồi. cả kiên cả mình đều chạy các cái dòng xe này đúng thậm chí không chạy chạy một mà chạy nhiều ngày rồi, đúng rồi. đấy thì uh, mời kiên là cho ý kiến trước sau đây chúng ta cũng phần hạ xếp hạng một cách tương đối <laughs> đúng rồi cái này thì về cái vận hành và trang thiết bị an toàn thì cũng dựa trên quan điểm cá nhân là em là người thứ nhất là cũng mua bán ừ. thứ hai là chạy cũng khá là nhiều từ những năm trước mình sẽ có cái đầu tiên là phân tích về chiếc uh, Santa Fe đi ừ. chiếc Santa Fe 218 thì thực ra là có ở đây thì mình sẽ đánh giá cái bản máy xăng đi chúng ta so sánh tất cả máy xăng máy xăng đúng không chúng máy ta xăng, so sánh đúng tất cả rồi. máy xăng, máy xăng với nhau cho ừ. nó dễ còn khi ừ. mà đặt máy dầu lên thì nó lại có một cái sự lựa chọn khác thì về cảm giác lái của chiếc Santa Fe 2.4 máy xăng ừ. đời 28 thì thực sự là nó rất là bốc ừ. và cái độ chính xác tay lái cũng rất là ok bởi ừ. vì chiếc Santa Fe là trong cái nhóm năm chiếc này thì chiếc Santa Fe có trợ lực điện nhưng mà nó lại còn có ba chế độ lái khác nhau ừ. ừ đó ừ. nó sẽ tùy chỉnh được theo cái cảm giác lái rồi cũng độ sport rồi cũng như là các cái chế độ lái khác nhau ừ. thì Santa Fe em cũng đánh giá rất là cao cái cảm giác lái của Santa Fe dạ, vâng. tức là nó không bị phều quá và cái vận hành ở trên đường thì nó cũng không quá bị ồn ừ. thực sự là nếu mà mọi người sau một vài năm sử dụng có thể thay một dàn lốp lướt à có dây một dàn lốp mới đi ừ. thì nó sẽ cách âm được hơn tốt hơn lốp theo xe một chút đấy là cái kinh nghiệm khi mà em bán xe cũ thì em sẽ tư vấn cho mọi người ở cái chiếc Santa Fe chiếc Santa Fe thì về option của nó thì cũng cho đến bây giờ thì nó khá là đầy đủ so với nhu cầu của một người à của mọi người khi mà bước lên một chiếc xe ừ, ừ. gồm có phanh tay điện tử auto hold có rồi thì um, hai cầu rồi thì chống hỗ trợ đổ đèo ừ. chống chân trượt ờ, nhưng có một điểm trừ trên Santa Fe đó chính là không có giải số lẫy số lấy số ừ. đó nhưng cái này thì có sắc chờ thì ừ. mọi người độ thêm cũng rất là đơn giản thì đó và có một đấy chúng ta hay gọi là cắt là cắt ở cái đấy đấy với lại có một <laughs> điểm trừ nữa là cái hệ thống âm thanh trên sân thì nó cũng ở mức bình thường, bình thường. nó không không có là đặc sắc hay là được trang bị một hãng loa um, hàng hiệu gì ừ. đó đó khi mà vào Santa Fe thì cái gì nó cũng có mà đồ dùng bằng cốp điện này à, rồi thì phanh tay điện tử này rồi auto hold khi mà anh dừng chờ đèn cái thứ thì không cần phải về số này cái gì cũng có và đồ dùng đó đó là chiếc xăng cà phê thì nó luôn hài hòa và option nó rất là nhiều so với một chiếc xe những chiếc xe sau đó ừ. còn về uh, Mazda CX-5 Mazda CX-5 thì uh, thực sự là CX-5 là một chiếc xe nếu mà để về option nó là một chiếc xe tuyệt vời ừ, ừ, ừ. nó quá nhiều luôn nếu mà thậm chí đến những, những chiếc xe đức sau này mới được trang bị những cái option như là ờ, rất rất chú ý à, rất đáng chú ý khi mà C C 5 có những cái tính năng như là cảnh báo lệch lạc rồi thì cảm báo cảnh cảm à, à, cảnh báo khi mà anh lùi mà có vật có vật cắn ngang cắn ngang cảnh báo va chạm trước rất hay đó. cái đó là những cái tính năng rất là an toàn rồi thì hấp kính lái ừ, hiển thị những cái cảnh báo điểm mù hỗ trợ dự làm đúng rồi rất là nhiều thứ rồi phanh tay điện tử rồi chế độ lái sport rồi ừ. đặc biệt nữa là Mazda được trang bị thêm dàn loa bông ừ. loa bông à, loa bâu rất ừ. là khi mà mọi người Ờ, lên xe những cái lúc mà mệt mỏi thì loa là cũng là điểm bán hàng đúng không? Đúng rồi, nó rất là quan trọng trông thế thôi nhưng mà ví dụ bây giờ anh mua một chiếc xe mà loa bình thường anh anh độ nhẹ ừ. nhàng thì chơi bình thường thôi nó đã mất phải đến 20 30 triệu để gọi là nghe được còn nếu mà nghe hay nhiều thứ thì nó phải ừ. chơi đến tiền tiền trăm ừ. đó là về chiếc uh, C5. C5 còn chiếc Honda CRV thì đến bản bắt đầu từ năm 2017 bản mới thì CRV cũng chạy theo được cái xu hướng của các hãng xe khác đó ừ. chính là cũng update thêm phanh tay điện tử rồi những cái tính năng an toàn khác ừ. trên bản L cao cấp nhất thì anh cũng có cốp điện rồi thì cũng có những cái hệ thống econ lọc có econ đúng đấy. rồi ừ ưu điểm của CRV thì nó chính là cái tối giản và cái gì cũng có nó update update update dần nó không thể nhiều bằng sách năm cũng không thể nhiều bằng sàn nhưng mà mọi người cũng đủ để dùng trong một chiếc xe ừ. cái đó. gói trên ờ, CRV thì họ cắt ờ, họ chưa đưa cái Honda Sensing vào đúng không? về còn ở Mỹ thì... thằng nào cũng có đúng không về Việt Nam thì nó bị cắt mất cái đấy còn về tiếp theo là chiếc um, Outlander rồi thực sự là <laughs> Outlander thì xét về option thì nó gọi là hơi đuối ừ. nó cũng chỉ có những cái trang bị cơ bản thôi ví dụ như <laughs> nếu mà chúng ta đem so sánh về sưởi của Santa Fe mang lên ao thì rõ ràng là trên Outlander không có sưởi rồi ừ. trên San là có sưởi ừ. rồi thì auto home ừ. đó auto home có đời mới này có đời mới thế thì là bản ừ. ờ, bản mới bản mới bản mới nhưng bản mới. mà Outlander họ thiết kế rất hay là cái gì đẹp người ta thường giấu đi đúng rồi nếu mà <laughs> nhìn, người ta đang ẩn đi ẩn ẩn đi đó em em nhớ nhầm so với ừ. cái bản nhập vẻ đẹp tiềm ẩn trang nhập cũ đấy còn như để mà trang bị option nhiều như CX5 thì Outlander nó lại hơi thiếu ừ. cái đấy nó cũng gọi là đồ dùng thôi ở trên bản đủ của Outlander thì cũng có cốp điện ừ. cũng có phanh tay điện tử ừ. rồi cũng đầy đủ đó còn Exchange thì em cảm thấy Exchange và Outlander nó có cái gì đấy nó rất na ná nhau ừ. tức là <laughs> không biết anh trải nghiệm nhiều thì anh sẽ cảm nhận như nào nhưng em thấy là gần như cái option đấy nó chỉ khác về cái kiểu phím bấm và ấy thôi và và và bố trí thôi nhưng mà gần như option của Nissan nữa của Outlander em thấy nó na ná nhau về tương lai thì nó sẽ còn na ná nữa bởi vì bây giờ là liên minh à? đúng rồi đấy cho <laughs> nên là cái hai chiếc xe này thì ừ, em đánh giá nó ừ, à, tương đương luôn đúng rồi vậy xếp hạng của Kiên ở đây là gì về cái option vận hành vận hành, vận hành nếu mà vận hành và cái cảm giác lái ừ. thì em lại đánh giá rất cao về khả năng của Outlander. Outlander. Chính xác. Cái này nó hơi ngược lại một chút Đúng rồi. là khi mà rất là nhiều người khi mà lựa chọn này thì mọi người lại quên mất cái cảm giác lái ừ. và cái vận hành. Ừ. Outlander thực sự là cách âm rất tốt ừ. cách âm của nó khi mà anh đi trên đường tốt nó rất là êm ái luôn tốt nhất, rất êm ái ừ. nếu mà anh ngồi so với CX5 thì rõ ràng là hai cái nó khác biệt nhau CX5 thì được cái âm thanh ngoài đường thì nó khá là trung thực à, đúng rồi <laughs> em đánh giá là Outlander à, sau đó là đến chiếc Santa Fe Santa Fe đúng rồi ờ, CRV à, ờ, không à, em sẽ đánh giá um, XTrail XTrail xong rồi đến CRV và cuối cùng là CX5 và CX5 đúng rồi CRV thì thực sự là đến bây giờ kể cả những người đang dùng họ cũng ừ. phải thốt lên là ồn cái này là cái đặc sản của Honda là không ừ. không không ừ. không khắc phục được bao nhiêu năm nay rồi CRV nó vẫn ổn thể thao mà ờ, họ luôn là yếu tố là thôi cho nên cái vòng tua lúc nào đạp nó cũng nó cũng cao lên như Đúng xe rồi. Toyota đạp một cái lịm đi Đúng nó không tua nó không tua với số chả liên quan gì nhau ờ, thì ờ, đấy là cái cái, ờ, cái xếp hạng của Kiên còn thực sự đúng là của mình mà Ờ, để mà xếp hạng cái về cái lái mà lái mà nó cảm giác như nó bám ấy Đạ. Dạ. nó bám đường mà cua sướng ấy mà. Vâng. thì thực sự là Outlander và Excel là đứng đầu luôn đúng rồi nó mình cua cực cảm... phụ luôn thì rồi. Ờ, không hiểu sao rằng Outlander này cái khung gầm mà cái lái của nó rất bám đúng rồi nhưng thằng này đúng chết rồi. một cái là nhưng nhưng mà Outlander bị một cái là đi trong phố là công nghệ máy nó hình như là cũng lâu không update Đúng rồi, chính xác cho nên là nó sẽ bị xăng. À, đi đường trường ok. Xăng đúng không? Còn x nó có các cái hệ thống như là hỗ trợ khi cua là nó chủ động, nó khác ESP là bị động. Vâng. Thằng này khi cua là nó chủ động nó can thiệp phanh rồi. À, cua là còn ESP là bị động là nó trượt rồi nó phanh. Một Đúng thằng là gọi là phòng cháy thôi, còn một thằng là chữa cháy. ESP bản chất là chữa cháy. Đúng rồi. Còn thằng vì là ở đây nhá thì rõ ràng anh thấy là trong những chiếc xe này thì có Outlander là hai ừ. cầu, ừ. Xtrail có hai cầu, ừ. Santa Fe có hai cầu. Ừ. Đó, um, CX5 thì cũng có bản cũng hai cầu. cầu nhưng khi mà lái con CRV ấy, ừ. thì có một cái cảm giác gì đấy là bởi vì CRV là dẫn động cua trước ừ. nên khi anh chạy tốc độ 6 70 km/h ừ. mà cua gấp hoặc là gì đấy em cảm giác thấy nó hơi cái phần lái phần trước nó hơi hơi nó vừa lái vừa ấy đúng không khó kiểm ừ, khó. hơi khó kiểm soát thực ra thì uh, thực ra thì mình đã chạy thử phũ rồi ấy thì thực dạ. sự nếu mà xét về đấy thì mình vẫn là xếp hạng Outlander đúng dạ với vâng. x là cùng một nhóm. Đúng rồi. Sau đấy với đến CRV, sau đấy Santa Fe và CX5. Vâng. Tức là trên đường bằng. Còn rõ ràng là vào đường xấu thì mấy ông có bản hai cầu, mấy ông bản cao nhất là đều có hai cầu đúng như uh, uh, Outlander này, Outlander Santa Fe này, x này, CX5 vâng. có hai cầu thì Đúng nó hơn còn khả năng cách âm thì thực sự Outlander nó là số 1 luôn Đúng rồi. Outlander là số 1 Out, Outlander vâng. rất tốt tất nhiên là về tổng thể thì đấy là cái quan điểm của mình vừa nêu ra nó sẽ em, tổng thể. em cũng đã ừ. được từng chạy những ừ. mẫu trên tất nhiên là chúng ta mỗi tai mỗi người khác nhau ừ. khi mà anh roi vào một hội nào đấy thì mỗi người lại có một cái quan điểm quan bảo điểm. vệ của từng Đúng người rồi. thế nên là cái này cũng là dựa trên cái là cảm nhận cá nhân và mọi người khi trước khi đi mua xe thì chúng ta cũng nên lái thử phải chạy thử đúng rồi chạy và... thử trong đô thị và đúng phải rồi. chạy trên đường trường ở các cái giảm tốc độ như 60 80 đúng 100 rồi. đúng thì rồi. đấy là các cái giải tốc độ đúng mình rồi. hay dùng đúng rồi. thì mình sẽ có xác. được cái cảm nhận gà lái sau nhưng phải ngồi ra hàng ghế sau nữa đúng rồi. bởi vì ví dụ như ngồi hàng ghế sau C5 thì mình không thích đúng rồi. nó chặt. đúng rồi nó chặt chính xác đấy vâng. nhưng mà ngồi Outlander này thì êm thôi rồi đúng rồi êm lắm đúng rồi <laughs> Santa Fe thì cái không gian nó thoải mái rất là thoải mái ừ. đúng rồi. đấy là những cái xếp hạng của chúng tôi dựa trên những cái trải nghiệm và tất nhiên nó sẽ mang một cái phần yếu tố về cảm xúc cũng như cảm tính uh, nữa đấy uh, còn về mức tiêu thụ nhiên liệu thì thực sự là mức tiêu thụ nhiên liệu thì sẽ phải trải qua một quá trình rất dài để lái để có được những cái con số uh, thì các bạn nếu là người sử dụng của các cái dòng xe mà chúng tôi nêu tên đây thì các bạn hãy vui lòng chia sẻ bằng cách comment ngay bên dưới clip giúp chúng tôi nhé uh, mức tiêu thụ sẽ chúng ta sẽ tính rằng là Ờ, chạy đường trường này đường cao tốc ấy ạ ờ, trong phố và nhiên liệu hỗn hợp trung bình đấy thì các bạn có bất kỳ con số nào đừng ngại hãy comment ngay bên dưới clip à, bây giờ đến cái phần uh, uh, tiếp theo là cái phần một cái phần mà mình đây mới là phần rất quan trọng mà ảnh hưởng rất lớn tại Việt Nam đến quyết định mua xe giá giá bán và giá trị bán lại Đấy. Thì uh, các cái tên mình đã nêu ra rồi, Santa Fe mình dùng cái bản đời trước, bản 28 đời cuối cùng ạ. Dạ. Đời cuối cùng cái form cũ ấy. Thì Kiên có thể chia sẻ về cái cái độ giữ giá cũng như cái giá bán lại của các sản phẩm này. Mình nói luôn sau một năm. Ừ, vâng. Cho nó dễ, dễ hình dung cái phần này cũng là cái phần mà em rất là thích ừ. và cũng là rất là theo sát bởi vì là mình phải cập nhật hàng ngày ừ. vì như bên em bán xe nếu mà chỉ cần không cập nhật là mình chỉ cần mua hớ thôi là <laughs> có thể là phải cắt lỗ ngay ừ. cắt lỗ ô tô là chuyện bình thường ừ. thế nên là cái này thì cũng là dựa trên cái kinh nghiệm um, mua đi bán lại và dựa trên những cái khách quan mà sau những năm bán xe thì em rút ra thì mọi người cũng rất là nhiều người hỏi quan tâm là nên đi xe nào để về sau mất giá thì sau đây thì em cũng tổng hợp được vài một vài cái con số để cho mọi người có thể tham khảo và đánh giá sau bởi vì khi mà một chiếc xe mà mọi người mua sau một năm sử dụng ấy, bán đi thì chắc chắn là sẽ lỗ rất là nhiều thường là người ta sẽ dựa trên tiêu chí là sau 3 hoặc là 5 năm đúng rồi thì nó khấu hao đi thì mọi người sẽ có con số chuẩn hơn nhưng một nhưng năm một năm thì nó sẽ không không phải là chính xác nhất nhưng nó cũng có thể uh, là một con số để mọi người tham khảo khi mà rất nhiều người mua xe chưa được một năm đã bán thì là, chuyện bình thường mua công hợp về bán trượt cái hợp đồng bán bình thường đúng rồi thì cái <laughs> xe lướt nó lại phụ thuộc vào cái xe mới đúng rồi đấy thì về Santa Fe máy dầu ừ. từ điểm năm 2018 thì à, mình đang nói đến máy xăng từ đầu đến giờ thì à, Kiên có thể chia sẻ cả về máy xăng máy dầu, dầu luôn rồi. Ừ. ok uh, rồi về trước Santa Fe ừ. thì thời điểm năm 2018 khi mà uh, Clear bỏ cái mẫu cũ đi ừ. thì Santa Fe máy xăng 218 đâu đó nó có giá là 1 tỷ 040 triệu Giá mới đấy. Giá mới. Giá mới đúng rồi. 1 tỷ 040 triệu rồi. chưa đăng ký. Rồi. Và đăng ký vào anh sẽ mất khoảng thêm 100 tầm 140 uh-huh. 140 triệu nữa để lăn bánh ở Hà Nội. lăn bánh Hà Nội. Đúng rồi. Thì hiện tại giá Santa Fe máy xăng 218 uh, ờ, lướt sau khi đi một năm uh-huh. nó có giá trên thị trường là đâu đó khoảng tầm 1 tỷ 030 uh cho đến 1 tỷ 040. Còn nhưng mà mất phần phí đăng ký lăn bánh. Đúng rồi. Bất thì, chấp cả xe mới luôn. Đúng rồi. Ừ. Thì rõ ràng mọi người thấy được là chiếc Santa Fe khá là dự giá. Vậy chỉ Đó, nó chỉ mất giá. tính uh, tiền thuế với lại tiền phí trước bạ và đăng ký. Đúng rồi. Cái thông số này thì nhờ đâu mà có, mọi người có thể tham khảo thêm trên trang buôn bán. Ừ. Thì đấy là những cái trang mà mọi người có thể khảo giá. Ở cái trang thương mại điện tử đúng rồi. Còn tiếp theo đó chính là chiếc CRV. CRV. CRV thì có một đặc điểm đó chính là có một cái chính sách là vi kèm lạc thế nên là những người mà mua càng đời đầu thì lại càng bị đắt ừ. mà đợt đầu của chiếc CRV đó là chính là một tỷ ba chứ làm gì ừ. đó cái lúc mà chưa fix giá ấy, ừ. thì những người mua đợt đầu thì khá là lỗ ừ. cho đến bây giờ nếu mà chiếc Honda CRV mà không cần bị kèm lạc thì giá của nó đang là 1 tỷ 090 ừ. cộng với lăn bánh cũng là mất khoảng tầm 140 triệu nữa 140 triệu thì rõ ràng lăn bánh để mất là khoảng 1 tỷ 220 rồi sau một năm bán lại em đang tính cái giá mà không ừ. phải bia kèm lạc nhá ừ. bởi vì bia kèm lạc thì nó không cái đấy bỏ mình qua. không tính được cái bởi vì là tính mọi người chấp nhận thì mọi người mua người phải chịu thôi đúng rồi cái đấy phải chịu à, sau một năm bán lại thì giá CRV trên thị trường bây giờ nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tỷ 120 à, cho dạ. đến 1 tỷ 130 tức là nó vọt giá mới một chút thế là đấy là cao đấy chứ ờ, bởi vì là khi mà mình đi mua xe thì khách cũng giải thích là ngày trước anh mua anh bị bia kèm lạc ừ. thì lúc ấy anh mua nó nó đắt lắm ừ. bây giờ thợ nhập mua vào, cao thì đã cả bắt bán cao rồi. thôi thợ nhập vào nếu mà bây giờ xe mới 1090 thì bọn em vẫn phải nhập vào có khi phải 1070 ừ. bán ra loanh chào đó đâu đó lên quanh khoảng tầm 1 tỷ hai 120 và bớt giá cho khách là vừa. Ừ. Tức là, <laughs> là một con xe lướt nó cũng chỉ ăn mấy chục thế thôi. Một ừ. con xe lướt nếu mà biên độ của nó khoảng 3 3 đến 4% trăm về ừ. chứ không được nhiều bởi ừ. vì có giá chung rồi. Nếu mà anh bán cao hơn giá xe mới thì Ai người mua. ở tỉnh ừ. người ta đi mua xe mới luôn cho nhanh. Bây giờ một không một không chín mươi ừ. ở tỉnh họ mất 10% là ừ. mất 100 triệu nữa. Ừ. Thì rõ ràng không rẻ được 7 80 triệu cho đến 100 thì ừ. người ta đi mua xe mới cho nhanh. Ừ. Còn về Hà Nội thì là mất 12 phần trăm 20 triệu tiền biển thì mọi người cũng vẫn tiết kiệm được khoảng đâu đó khoảng 100 ừ. thì đây cũng là những con số mà chấp nhận được sau một năm sử dụng để người sau người ta sẵn sàng mua xe lướt còn nếu mà giá xe lướt mà tiệm cận với giá xe mới thì rõ ràng cả cả bản thân em cũng đi mua xe mới chứ mình cũng không mua xe lướt làm gì cả vâng à, vậy còn uh, ờ, CX5 à, vâng ờ, một C5, siêu phẩm trong dòng <laughs> đúng crossover à, ờ, C5 thì được ví như là người cầm trịch trong cái phân khúc uh, crossover vì là mỗi khi mà C5 có biến động thì các hãng và các bản thân chúng em là những người mà làm xe mới cũng rất là ừ. lo bởi vì là hãng mà chỉ cần bớt 30 triệu thôi thì cái việc xe cũ là mình phải mua tụt xuống tương đối khá mà khá. lỡ lại ôm con trước rồi thì, thì phải cắt lỗ cắt lỗ chắc chắn là cắt, cắt lỗ là nhanh. chuyện bình thường uh, <laughs> sinh năm thời điểm uh, ờ, 2018 giá đâu đó sẽ loanh quanh là một tỷ. và mọi người lăn bánh là sẽ mất cũng khoảng 140 triệu nữa. Ừ, cũng 100 tương đương đúng, đúng rồi. Ừ. Là khoảng 1 tỷ 1, 1 tỷ 140. 140. Thời điểm này thì khi mà sau khi hãng giảm giá xe mới còn có 960 triệu. Ừ. Thì cũng đồng nghĩa với việc là khi một chiếc xe lướt 2018 anh bán ra cũng chỉ được loanh quanh cái tầm giá đó thì mọi người người mua cũ sẽ sẽ dễ dàng chấp nhận và cái rẻ được so với cũng khoảng tầm 100 triệu so với mua lướt còn nếu mà mình mua theo giá cũ và mình bán theo giá cũ thì rõ ràng cái việc này là việc không thể ừ. bởi vì là nếu mà cao quá thì rõ ràng là không ai đi mua ừ. mua xe cũ cả tóm lại là và... Vâng. mình thấy là C5 là một nhân tố kiến tạo nên cuộc chơi vì giá về giá về giá chính xác về giá. năm nào cũng vậy ừ. Thaco luôn có những con bài chiến thuật cũng à... phải cảm ơn Thaco đến đánh tụt bớt giá của các dòng xe kia xuống đấy đúng rồi <laughs> vâng. và tiếp theo là Excel vâng Excel Excel và Outlander đúng rồi à, chiếc Excel ở thời điểm trước ở à, thời điểm hiện tại thì có thể là thời điểm trước 2018 thì giá nó cũng vẫn hơi cao. Ừ. Ở thời điểm này là nếu mà exchange mua là loanh quanh là 1 tỷ 068 triệu. Ừ. Và cái để lăn bánh thì cũng, mất khoảng là 140 đấy, 1 tỷ 2. Ừ, Anh cứ tính ừ. uh, loanh quanh tầm đấy, 1 tỷ 2. Ừ, Nhưng bởi vì bản thân Outlander là một chiếc xe khá là kén khách. Ừ. Nó không dành cho số đông như CX5 ừ. ừ. hay là CRV hay là Santa Fe nên cái độ thanh khoản của nó nó cũng có phần chậm hơn buộc những cái người buôn hoặc là những cái người mà mua vào người ta cũng phải mua với giá tương đối là an toàn ừ. thì thời điểm này nếu mà bán ra của một chiếc Outlander bản 2.4 bản cao nhất đây thì cũng khó mà để người kể cả người tiêu dùng hay thợ cũng khó để chốt được với cái giá là khoảng trên một tỷ uh-huh. tức là anh mất khá là nhiều so với mất đâu đó khoảng 200 đấy. Hơn 200. Mất đó ừ. đâu đó khoảng 200 ừ. so với cái giá mà mua thời điểm trước có nào lên được uh, ờ, exchange exchange Đấy là Exchange, ờ, Exchange. Rõ ràng là vừa mình nói Exchange rồi đúng không? Còn ừ. Outlander thì cũng vậy. Như vừa nãy mình xem tốt đây là Outlander với Exchange thì nó xem xem nhau. Giá bán của Outlander cũng thời điểm đấy cũng đâu đó cũng khoảng 1 tỷ 050 ừ. và thêm các thứ vào thì nó cũng khoảng 1 tỷ 190 để lăn bánh ở Hà Nội. Hà Nội thì anh có mặc định là mất 12% tiền thuế đối với xe 1 tỷ là đã mất 120 triệu, ừ. 20 triệu tiền biển. Thì ở đây chúng ta cũng có con số nó áng áng thôi bởi vì mỗi một đại lý lại có một giá lệch nhau 10 đâu đó 10 20 triệu rồi mỗi từng thời điểm ừ. thì mình cũng chỉ áng áng được thôi là thời điểm đó và đến bây giờ thì chỉ thời điểm đó lăn bánh của Outlander cũng khoảng là 1 tỷ 2 và cho đến bây giờ khi mà bán lại thì Outlander bản cao cấp nhất thì cũng chỉ chốt được với cái giá là dưới 1 tỷ ừ. thì rõ ràng là nếu mà so sánh cái độ mất giá của Outlander và Exchange so với ba chiếc xe trên thì rõ ràng là Santa Fe em đánh giá rất cao là chiếc Santa Fe giữ giá đặc biệt là Santa Fe máy dầu máy dầu đó Rồi. nếu mà giữ giá nhất thì phải là Santa Fe máy dầu Santa Fe máy xăng lúc mua không lệch nhau so với Santa Fe máy dầu ừ. là bao nhiêu nhưng lúc bán đi thì rõ ràng là máy dầu nó đã chiếm ưu ờ, tôi chạy uh, Santa Fe máy xăng tôi không hề thích một tí nào máy dầu thì là thích đúng rồi đó thì giống như mà anh đi mua ừ. Fortuner ấy, rõ ràng là lúc anh mua Fortuner số sàn ừ. nó rẻ hơn ừ. số tự động nhưng đến bây giờ thời điểm 25 này Fortuner số sàn giá còn bằng thậm chí còn dễ bán và thanh khoản hơn Fortuner số tự động <laughs> đó nó ngược à Fortuner thì đứng người lên đạp nó nó nó mới tăng tốc mà <laughs> đấy ta về máy dầu này xếp thứ hai là trong cái hạng mục về uh, giá trị bán lại đây Đúng rồi, CRV, ừ. tiếp theo là CRV. CRV. Tính theo giá không bia kèm lạc nhé Bởi vì rồi không là... mình bỏ qua, mình đúng bỏ rồi, qua bia cái bia kèm lạc đấy là ông muốn sở hữu đầu, ông muốn đúng giống như ông mua cái iPhone ấy tuần trước, tuần sau mất mấy chục đúng chục rồi. Đó. Và CX5. CX5 cũng là một chiếc xe rất đôi bạn cùng tiến X-Trail đúng không? Dạ, đúng trail và Outlander. À, thì mình cũng rất mong là <laughs> X-Trail và Outlander nó sẽ, sẽ đến một cái lúc nó sẽ phải thay đổi đến Đó. cái vòng đời nó phải thay đổi và nó lại sẽ được update được uh, cập nhật được cập nhật những cái công nghệ mới hơn thì thực sự về cái giá trị bán lại này thì mình nghĩ là những cái thông tin của kiên là ừ, tương đối là là sát thị trường đúng rồi những Đó, cái này thì, thì bọn em sẽ dựa vào trên cái thứ nhất là khi mà có thông tin mua ừ. thì mình buộc sẽ phải xem giá mới hiện tại đang là bao nhiêu trên thị trường đang có bán bao nhiêu ừ. thì mình tất nhiên trên thị trường mà mình xem cái con xe đấy nó giao đến một tháng hoặc là nửa tháng rồi mà không bán được thì buộc mình phải mua dưới giá đấy và chào dưới dưới cái giá đấy ừ. thì một trang rất là hay mà em muốn chia sẻ cho mọi người đó chính để tham khảo thôi ừ. đó chính là trang 17.com ừ. là uh, bán xe hơi ừ. đấy thì mọi người có thể là tham khảo ừ. giá ở trên đấy thì đôi khi nó mình sẽ xê dịch đi được một chút ừ. uh, cộng trừ những cái lại mình chia ra ừ. thì nó sẽ ra một con số chung không lại cứ đụng đấy. đến túi tiền uh, gọi là sát sườn với cơm anh áo là đúng rồi. phải check phải kỹ đúng rồi vì đúng không? ví dụ bây giờ ừ. anh đi mua xe năm nhiều người người ta vẫn chưa hình dung ra được việc hãng người ta đang giảm từ một phát là trên một tỷ xuống bốn năm mươi triệu nữa 60 triệu nữa một chiếc xe. Một cái xe cũ xong rồi còn đúng rồi. xong rồi xong có khi còn đắt được cả xe mới. Đúng rồi. Đắng bán đắng thật. Bán cái người mà bán xe tức là người sở hữu đầu tiên ấy, người ta ừ. vẫn hơi bị sốc. Đúng rồi. Bị mất giá. Cái đấy là có khi mà hãng giảm giá. Cái việc hãng giảm giá nó ảnh hưởng không chỉ tới người mà sở hữu xe ừ. mà ảnh hưởng tới cả việc mà con buôn đúng rồi con buôn đúng rồi sai một cái cho nên chứ không phải lúc nào cứ nghĩ là buôn ô tô là lại hết chuyện cắt lỗ là chuyện bình thường với trong ô tô kinh doanh thì nguyên lý nó như nhau đúng không? đúng không à, vậy thì đấy là tất cả những cái thông tin mà tương đối một cách là tổng thể thế thì bây giờ mình rất muốn kiên đưa ra một cái quan điểm là xếp hạng chung dựa trên tất cả các yếu tố chu kiên đã chia sẻ cho cái xe mà sau một năm sử dụng như thế này đối với chính những cái tên mình đã nêu ra tổng hòa tức là mọi vấn đề ừ, ừ. thì uh, em sẽ tiêu chí cá nhân thôi ừ. em sẽ xếp hạng đầu tiên đó là San Santa Fe đúng rồi. rồi dựa trên một cả số doanh số bán doanh số ừ. tiếp theo là Honda CRV CRV đúng rồi tiếp theo là CX5 CX5 và vẫn là Outlander và trên hạng sau và Xtrail dạ vâng. thực ra mình cũng đồng ý cái tôi nói đồng ý cái quan điểm của của Kiên nhưng mà mình sẽ xếp hạng là Santa Fe cùng với cả CRV nó đồng hạng với nhau rồi, thì nó sẽ dễ hơn nó, nó sẽ vâng đồng hạng với nhau chúng ta rất khó so sánh để cái nào hơn cái nào ừ. kém mà chúng ta ở đây ở dựa trên cái góc tổng hòa và cái cái cái gì đấy gọi là cán điểm thôi một chín một chín phẩy năm <laughs> nó rất khó để lệch hẳn ừ. nó, nó, nó với kiên khó. có thể là uh, Santa Fe là chín phẩy năm nhưng với mình ờ, CRV lại 9,5 và ngược đúng lại rồi. Đây là, hoặc là với thọ khác ừ, đúng rồi có một cái đánh giá khác khi mà người ta mua quen cái chiếc xe đấy rồi cái thông tin cuối cùng là Kiên cũng là người uh, trải nghiệm cái dòng Santa Fe mới rồi bởi vì nó lại xảy ra đúng cái thời kỳ giao thoa. Đấy thì cái Santa Fe mới mà cũng rất uh, là sôi sục trong cái thời gian vừa rồi nào là bia kèm lạc rồi chanh da rồi ừ. đủ các thể loại ấy. Ừ. Thì cái xếp hạng của Kiên mình sẽ dùng giá công bố nhé, dạ vâng. giá công bố của hãng. Chúng dạ tôi vâng. cũng sẽ bỏ qua cái phần giá lăn bánh bởi vì giá lăn bánh nó phụ thuộc vào phí trước bạ, phí trước bạ ở các tỉnh, các địa phương là khác nhau phí đăng ký đăng kiểm nó cũng khác nhau cho nên sẽ không dùng cái giá lăn bánh mà dùng Đấy. Vâng. Đấy. thì kiên cũng xếp hạng chung cho cái ờ, năm uh, cái tên này nhưng thay bằng đấy là Santa Fe mới Đấy vâng. thì là xếp hạng của kiên là quan điểm của em ừ. vẫn vậy vẫn, vẫn là, là Santa Fe bởi vì khi mà ừ, Santa Fe mới ra thì nó quá là hot ừ. nếu mà thực sự nếu mà để không bị kèm lạc thì Santa Fe là một đối thủ rất đáng gờm ừ. nó thực sự là đáng gờm bởi vì nó quá nhiều sự lựa chọn cho tới bây giờ là đã có 6 bản update thêm so với thời điểm Ờ, đầu năm ừ. là đã có 6 bản thêm được hai bản premium nữa. Ừ, CRV là có hai bản. À, ờ, CRV thì chỉ có hai bản. Ờ, à, à CRV ờ ừ, đúng rồi, CRV ừ. có ba bản. ba bản nhỉ. Là à, E, G và L. CX5 là có à, CX5 có 3 bản, 3 bản 2.0, ừ. 2.5 một cầu và 2.5 hai cầu. Outlander, XL các kiểu. Outlander ừ. cũng thế cũng khoảng 3 4 bản gì đấy thì cạnh tranh rất là cạnh tranh rất là khốc liệt. Khốc Nhưng liệt. mà nếu mà để ở tầm giá loanh quanh hơn 1 tỷ khi mà mua xe mới lựa chọn thì quan điểm của em nó là như thế ừ. Đó. thực ra của mình cũng vậy của mình là CRV và Santa Fe sẽ cốc xếp ờ, cùng cái nhóm đầu Đó. cũng rất nhiều ờ, bạn rồi anh em đã inbox hỏi thì mình không dám xếp con nào hơn con nào đúng rồi, đúng rồi. mà là xếp vào nhóm đầu sau đúng đấy rồi. mời các bạn ra trải nghiệm các bạn ngắm các bạn đấy thì thì sẽ có được cái lựa chọn nó sát sườn hơn nữa dạ. ờ, người ờ, thiên về chậm uh, trầm lặng uh, tĩnh và có cái gì đấy thì ví dụ như mình hay đi nhật Vâng. Mình đi Nhật rất nhiều thì mình vâng. rất có cảm tình với người Nhật. Vâng. Thì rất có thể khi mà xuống tiền là mình cũng sẽ xuống cái CRV. Dạ. <laughs> Bởi vì cái đôi khi nó phụ thuộc vào cái cảm xúc và cái văn vâng. hóa nữa. Đấy, còn hai em này nếu tư vấn một cách thực lòng là xếp nhóm đầu. Dạ. Sau đấy CX5 và Outlander và Excel là cùng một cái nhóm. Và trên đây là thất uh, và trên đây là tất cả những cái thông tin mà ờ, tôi và anh Kiên uh, đã chia sẻ với các bạn. À, cũng uh, rất xin cảm ơn anh Kiên ờ, đã tham gia chương trình. À, cũng xin chia sẻ với các bạn là uh, có nhiều bạn hay inbox hỏi tôi về cái địa chỉ uh, nơi anh Kiên và cái số điện thoại ấy. Thì tôi cũng xin chia sẻ là địa chỉ của anh Kiên là ở 1B Nguyễn Tránh ngay gần Canh Nam ngày Hà Nội nhé. Còn điện thoại thì có hiển thị ngay trên màn hình các bạn cũng có thể uh, lưu lại khi cần thì dùng bởi vì Kiên cũng rất nhiệt tình có thể chia sẻ uh, cả ngày cái vấn đề chia sẻ ờ, cái chia sẻ vâng. hỏi xe đã qua sử dụng rồi vâng. giá sau bao nhiêu bao nhiêu vâng. tương đối thì kiên có thể tư vấn và vâng. các bạn có thể kết nối trực tiếp với kiên để có được những cái thông tin chính xác à, còn đối với tất cả các tên xe các dòng xe chúng tôi đã nêu trong đây trong quá trình sử dụng chúng tôi vẫn còn thiếu yếu tố là trong quá trình sử dụng cái xe đó có vấn đề gì à, về hỏng hóc về bảo dưỡng về chi phí sử dụng trong suốt một hai ba bốn năm